Hi, xin chào các bạn. Trong cái video này, cô Khanh sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà uh, mình set up cái um, IP proxy ở trên một trình duyệt là Chrome. Thì để uh, set up được cái um, uh, ờ, IP proxy riêng ở trên cái máy tính của mình, nó không uh, khi login vào cái internet thì nó không uh, liên quan đến cái IP nhà mạng của mình. Thì trước hết thì um, chúng ta cần phải um, tạo ra một cái um, profile của cái Chrome thì profile này là gọi là mình đặt là new proxy ok à, rồi sau đó là chọn xong ha thì trong đây là một cái profile mới và bây giờ chúng ta cần phải cài đặt lại cái IP vì IP nhà mạng của mình đó là là hiện tại mình đang truy cập này nhưng mà mình muốn tạo ra một cái IP khác để login vào những cái uh, tài khoản thì bây giờ chúng ta um, search cái từ là proxy uh, helper ở trên trình duyệt của Chrome thì chúng ta sẽ sử dụng là uh, proxy helper và chúng ta click vào cái đầu tiên là cài đặt cái extension này phần này chúng ta sẽ thêm vào và chọn thêm tiện ích ở trong cái Chrome thì sau khi thêm xong á, chúng ta có thể là uh, vào ở trong cái thanh bên phải à, phía trên màn hình chúng ta có thể là tích vào là ghim cái proxy helper này list vào thằng này đấy nó nằm ở đây thì bây giờ là trong cái phần proxy server ở trên cái màn hình này thì chúng ta cần phải nhập http proxy này đây là ip đây là bot thì khi mà các bạn mua một cái proxy thì chúng ta có cái hình thức là như thế này trước hết là địa chỉ ip đây là cái bot đây là cái uh, đây là cái này là cái user hay là buộc. thì bây giờ là um, à, chúng sẽ copy cái IP này vào ở trong cái uh, thằng này rồi sau đó là mình sẽ copy cái port này vào ở trong thằng này ha đây dán vào đây và chúng ta có thể là um, copy xuống cái dưới này luôn cũng được ha copy hai cái này rồi mình để chế độ single proxy um, rồi sau đó là ở trong phần authentication uh, trong phần authent thì chúng ta sẽ nhập user và bắt buộc vào thì trong phần user bắt buộc khi mình mua proxy thì nó cung cấp cho mình ở đây và mình dán vào ha đây ok à, vậy là xong thì sau khi mình dán xong rồi á thì đây là cái AB của mình nè ví như vậy 19 thì bây giờ đến cái phần proxy này thì chúng ta sẽ bật sang cái HTTP proxy đây bật lên thằng này ha thì bây giờ mình sẽ tắt cái này tắt đi à, và mình vào trong phần là chấm nest thử xem nào Ok thì vậy là đây là cái proxy của mình nhé uhm, trong phần này là cái proxy của ờ, của mình đã tạo ra ở đây rồi thì như vậy là trong cái máy tính của mình là hiện tại là IP của Việt Nam nhưng mà mình đã tạo ra một cái IP của US thì đây là một cái um, cách để mà chúng ta có thể tạo ra nhiều IP và mình login vào những cái user ở trên máy tính của mình à, trong những cái uh, nuôi tài khoản vân vân Ờ, trong cái uh, tất cả những cái công việc làm MMO thì um, trong cái video này đã xong thì um, chào tạm biệt các bạn thì hy vọng các bạn uh, đăng ký cái kênh của Quốc Media và mình sẽ ra những cái video hữu ích nữa chào tạm biệt các bạn ha hẹn gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo